Once a bandle gunner, always a bandle gunner. Rồi, xong game đầu tiên mất AZ. Tuyệt vời. swap không swap sớm swap trễ mà chỉnh bản đéo kịp mà swap nữa hello thu hà hello đặt thành hello trương khải hello kiểu đéo gì mà ranh <laughs> ranh vàng đúng không ranh bạch kim mà có thể gặp ranh bạc của anh ranh được nhà mà ảo vậy luôn <laughs> đánh bạc với anh bạch kim chung một game này thế này chắc chắn là thằng đánh bạc này kiểu gì cũng là elo ảo gợi giấy nó quăng chịu rồi mình chỉnh nó không kịp bạn ngọc nữa sao bạch kim gặp bạc này khó hiểu như này à lại lại hơi chị, nhưng mà ít rằng sớm hơn hôm qua Chị Google, bắt đầu đọc bình luận. Mm-hmm. hello bọn anh thành, đi qua đợi mãi hôm nay có tiến bộ mặt hello, cười nhăn răng không swap nó quan tướng trệ quá không chỉnh bạn ngọc kịp á thì giờ swap trệ quá mà không chỉnh ngọc kịp thì cũng chừng đấy anh chơi 6 game cho mọi người Bây giờ rồi nè một rưỡi mười một rưỡi là chơi tới 3 giờ sáng à? sớm hơn hôm qua xíu hôm qua chơi tới 4 giờ hôm nay chơi tới 3 giờ tuyệt vời mình kiếm thì chơi sao anh <laughs> chơi sao là chơi sao phương nam là cầm thanh la ta mấy lợi thế này chăn anh thi, tìm mình cướp easy luôn hả ông? latrine duty. First love. má lồn cờ liên bay lính thì mẹ nhưng lính lòn với luôn thì nó bỏ ừ. đất á nó nguyện dụng á nó phú can rồi con này mới có tóc biến lúc lại rồi hả 进来啊！ đến 62 hắn ganh bót đó nha hắn cam bót nha cắm mắt mà đánh cho cẩn thận á lính lính mà farm chuẩn thì 10 phút là farm được trăm lính à. ห่ยที่ไงนหลอก gần đánh căng đét nhỉ à ờ, còn vô này hung rồi là đáng là đoạn đấy mình đã nghĩ mình nghĩ là có khi mình đã chết rồi đấy rồi đánh hơi ảo dính tận hai cái quy ba luôn Trần Yến Nhi, Hồng để tóc trắng nữa hả em? Không, vì nói để tóc trắng hư tóc hết. mà nó lạ lắm đi ra kìa Tiến võ. À quả áo 193 Nguyễn Lương bằng đây rồi đê. mạnh sẹo, dùng biết chơi thế. phải, lên làm nốt cái trụ tóc cho tròn. chạy lại rơi con này chạy lại rơi con này rơi được rơi rơi đi lính lính chạy theo chạy theo đó chạy theo đó giết cứ dồn cứ dồn nó không phải không phải chạy đó ui ngoài chết đánh yếu vậy luôn chạy đi chạy đi chạy chạy chạy chạy chạy hết máu là phải chạy chứ sao đứng lại cho nó bắn vậy <laughs> vàng. Cho nó cái gì sức là sao đang cầm chưa đúng mà Thanh hậu, Easy hụt quy mạnh xẻo, dùng như này nhà nhề. Tuấn Trần, Dismert gặp tướng tù ác quá, như thế mà biết là dép đủ má gì đâu mắt không ơi là nước bình các bạn đuổi đuổi theo đuổi theo chơi đó Ờ, cái này ngon lành Ừ, khá là đất vinh Bọn này tính quan mạng những ẩu thôi Chứ còn lại suy giáp tí là làm mất suy giáp tao Này cái thiết kiếm nó cứng nè 17 phút mà mình cầm 3 món rưỡi, gần 4 món trong người thì Thì chiến rồi chung hello nè á chị ạ rồi vậy rồi hả Ok, game này đến 24 phút, chúng ta farm thêm khoảng 5 phút mình end. Nếu kiếm làm rồi. Người này hay giết ai thằng thì mình luôn kìa Thì mình ao quá ha bó boss đứng ở nhà áp ca Tuấn Trần, hôm qua game khó nay lại dễ quá rồi Hôm qua là đánh canh đại có thủ, hôm nay đi sầm ấp mà, phải khác biệt đấy Qua đánh đại có thủ à? nay đánh tranh ờ, thằng này đang bạch kim 4 bạch kim với lại có thủ nó lại khác nhau chứ đánh tranh này có thủ có thể ăn hành này kia các thứ chứ đánh tranh bạch kim này đánh tranh bạch kim thì thư thả ờ à, con này giờ solo baron vô tư rồi mấp là ranh trên xuống ranh dưới đánh thì gọi là sầm mất mà chúng ta đi quăng live stream vào đây Phạm Đức Huy, SMAP là gì vậy anh? Vừa mới trả lời xong rồi sum up là đánh trên xuống đánh dưới đánh thì gọi là sum up à, đánh trên xuống đánh dưới đánh thì gọi là sum up có có nha bằng công anh thôi có vấn đề gì thì có thể gửi tin nhắn qua đấy thì cái đặc này mình đang đang cài đây chứ còn gì nữa càng xem càng thấy ông sống vì bản thân nhiều quá là sao là ý đang chia bai hay là đang khen là đang chia đúng không nhưng mà sao là chê à ừ, giải thích giải thích giải thích xíu thầy thấy hơi khó hiểu này mình đánh từ 10 game đầu đó lâu lâu vào mình đánh bực hơn rồi lại off lâu lâu vào đánh bực rồi lại off nó như nó lành lạ nó mang subi lắm trời nó trời nó mưa nó ướt quá hơi đồ không khô được à hơi đồ không khô được thế nên là thế nên là phải mang sơ mi nãy bạc đánh chung với vàng mày luôn thằng vàng cao nên mới gặp kiếm đó sao phải là thằng bạc cao thằng bạc cao thì mới gặp được mình chứ sống vì bản thân là là sao anh em không đúng anh <laughs> <laughs> không để để mình hỏi ông kia là ông giải thích là sao nếu có tất cả người chơi cao xuống lần dưới đều cày thì đánh win liên tục được không được chứ ranh cao xuống ranh dưới đánh thì win liên tục được chứ sao không được trình độ áp đảo tất cả mọi thứ mà đó hay đi ăn đó thì ship đồ ăn về hay là chế mì gói không Every khó chơi coi Every khó chơi thật em vừa rồi chắc không có tiền đâu anh Em chiếc dẻo á, vô ná, gà đi đá, gà bó, gà tóm gà nút Nhiều người bảo là thấy mình đánh con chiếc tana vip hơn ngoài AZ, nhưng mà không. Phạm Đức Huy, cắt tóc đi anh nhìn anh giống người rừng quá cây cây. Ờ, à, để mai mốt ngày đó người cắt tóc sao? Game dễ không nói, đánh cái game dễ không quyết định lên được điều gì hết mọi người. Đánh và đánh cái game khó thì chúng ta mới thấy được là khả năng phải đánh cái game khó này đánh cái game khó tôi mới biết được là đánh hay hay đánh dở Nguyễn Thiên Phú Lộc, anh chơi easy quải có chán không? Đôi lúc có, đôi lúc không. ờ à, như ngô vô án chặt một cái vào trụ á mà. <laughs> cái pha này vào vô này mà chặt một cái vào trụ Nguyên Thang, phải hỏi là anh cho cheese hoài có chan không? Cái pha này đáng cho Nida hàng được, đừng cho ha đi ăn hoàng chính trong lưỡi thì mình hết mana nhảy rồi. Em hôm nay em công mình nhiều quá sáng không chịu. Anh làm game every thu thập, every thu thập ra đánh ra đánh đồng mùa ha. À, anh đánh cho tiên về bên đi. Sẽ được có về bên mà đánh không? không có April đánh CV đi anh thì CV đánh ra anh trên CV không đánh ở anh dưới trên là phải sống vì ông hàng xóm chứ sống vì bạn nên ok ok xin lỗi mua website quần áo đi trời ơi không xin đến ở đó luôn người anh em hello anh Quang Linh hello anh em là thằng trên đồ viết sai gì trên đồ mất tiêu rồi hello thằng Đinh có khi kèo này là biết chinh biết biết Chitana đánh tiếp á tại vì kèo Mayaha đánh EZ khó đi mà đánh Chitana đi kèo Mayaha rất là dễ làm theo game, game chiếc nữa kèo chiếc đi kèo Mayaha rất là dễ ha bắn hai ba cái hết bọ anh em mình đánh EZ người ta vào đây còn đánh EZ Wait, where are we going? Tại em chơi em yêu thoải mái thực, ok Thì em chơi em thấy thoải mái em mới chơi thôi, sao đó người ta vào đây để xem mình đánh này để chết không phải xem mình đánh con chiếc nữa chỉ số ít người vào đây xem mình đánh con chiếc thôi ha Rất nhanh, nhận đua ờ, Có nha, Quang Linh nha, gửi tin nhắn lại nha Chúng ta đi kèo Mayaha, Mayaha là một kèo khá là khó chịu vậy chứ à, đánh là một kèo rất là khó chịu đó anh em tám mạng chín mạng tuấn trần dismus gặp tướng tù ác quá mười mạng Yona là 11 mạng A chót 12 mạng Trời mình bắn A chót ít có giờ đặt cái bắn bốn cái nổ chết A chót Elo này mình không biết Elo gì á, ảo vậy sao, sao bạch kim bốn là có thể gặp bạc một được, nhìn nó cứ ảo ảo cái gì. Phạm Đó như bạn anh chỉ liền. Mazaha tầm giữa game nó clear lính nhau rồi đi roam khó chịu thực sự. À, gửi tin nhắn qua nhanh anh, anh chỉ liền. Nghe nãy nhạc không? Đánh một chiếc, đánh một chiếc, đánh AZ có hai like, đánh chiến bình thường, cũng chả thấy hai like. Vậy rồi hả? Xanh có cái bắn mấy cái chết, xanh có cái bắn mấy cái chết, đơn giản dễ hơn. Sớm up. chín 9.2.1 hôm nay đến sáu game rồi game này mới là game thứ hai thôi à <laughs> theo game nhanh Quang Linh đi em đánh một chiếc xong từ lúc xem anh em đội che giấy luôn <laughs> hợp lý mà nhà khó chịu đi kèm mà nhà rất là khó chịu nhưng mà mình không bị smurf ít thằng smurf đánh mà nhà lắm ít thằng smurf đánh mà nhà lắm smurf đánh với người khác chiến thì vui chứ đánh mà nhà làm gì Smurf là người ta đánh Katarina này kia mấy con kiểu chiến thần Lưu Huỳnh Hiếu Lại tới sáng Chắc là khoảng 3 giờ mình nghỉ rồi ha Hôm nay chắc mình cũng sẽ nghỉ sớm hơn một xíu so với hôm qua Rồi đánh Ajax vào game gặp gặp Ajax không? Phạm Đức Huy, từ khi anh đánh Easy Mid giờ vô rank auto gặp Easy Mid. Tại vì mình có ra mấy cái video ở trên ở trên trên TT á, mình đang hướng dẫn chơi game Ajax Mid á. À, hướng dẫn chơi Ajax Mid á, cái cái uh, hay là mình cột tóc lên cho đỡ đỡ bị vướng. Tóc mình đủ dài để có thể cột được rồi đó. Nha. Trẻ em nào theo anh là bị lãng quên ít thấy nhất? Ít bơi Vì tin nhắn của mình cho bạn Việt lên làm mấy cái gần được đây rồi lấy máu được không không ép nó chơi nó đầu game mọi người cũng bị nó phạt lại phá siêu đó cái lớp nội tại của nó là 40 giây nó hồi lại nó còn bị đạn thì lo lo phải chạy đam đam nó biết má không biết một cái đánh chết không nó tạo ra con lính chặn mẹ quy mình lại thế mà kì lao máu nó mất là phải gì về mình về không mình clear quay này là mất lần hai quay lần mình có tiền cũng hơi xấu mình tiền kiểu này First Trời ơi, ông công yêu Nó vô tới rừng mình đánh mà mấy ông đánh quả nhìn khó hiểu dễ thật ba thằng đánh một thằng vô tới đây đánh mà đồ nó đánh quả thằng miêu đánh quả đúng chất lên bạc luôn nó thiếu mình về quá về đẹp lắm hết mana nữa phải về để có mana để có tài nguyên ra đánh cái thế đại tiếp con này chắc cờ clear chứ không đóng băng vẫn cờ clear không đủ nhanh sẽ về được có này chúng ta sẽ mất quả ngựa quay ngựa qua cho quả này mình để nó là chuột 30 á hello đặc thành luôn bình bò ai rừng được mình gà tối mình được ra đốt cái thắng rồi mình from cái việc mình không biết cái rờ con nami này bắn cái rờ con nami này nghĩ là sẽ trúng thì mình đã hấp được Đấy là lý do là tại sao mình nói con này phiền Đó ngoài này về đam mê căng vậy em mà sao bảo các tóc biết khi nào mình rảnh để đi cắt tóc luôn <laughs> thật sự thì mình muốn cắt tóc rồi nhưng mà mình nếu biết cái ngày nào mình rảnh để đi cắt tóc ấy. Đấy, mà mình tạo một đóng bò luôn đủ mấy thì cái đóng bò này thấy mệt Khuyên anh, hôm nào rảnh dạy anh cách đánh easy với có thể cao ngán đứng im chỗ mà ông rừng đến chúng ông đá không đúng không? Thái Lê, thế lính như thế nào về là đẹp anh? Đánh là chỗ người ta như này về là đẹp làm cái này lát nãy giờ có khá nhiều người bảo lát mình không biết lát nói chung mà nó yên tinh những con miếu đánh quả trong rừng mình biết gà coi đừng có độ thừa tiếp tướng gà là gà độ thừa gì không giết được mình đâu nhưng mà không có thay lát ta gọi như này là như nào biết không là cố chấp えどう đông lắm cái bói này bạn này đó rất là nhiều hết món là phải chạy về đánh con ha ôn farm được đánh con cá lại dòm giết mấy màn đạt thành mạng lác khó chịu ghê bắn quy chúng cái gì vậy tại cái ờ, cái một một một một một cái hai coi ờ, hai coi xét kìa gì coi <laughs> bật lên coi stream phát phát ip coi stream mướt được luôn game mà hành động đang chơi là gì thế tuấn khải thông thạo thế lg lg này đấy còn nhớ thì cái tên này thật khó nhớ mà cái mạng dài biết bọn là chắc là có về muốn thấy kiếm là đánh ông còn trên đồ cho vui á à. chúng là đang đang chúc em sinh nhật đi anh sinh nhật vui vẻ nhé chúc uh, em một ngày sinh nhật anh à, là có người yêu chưa có người yêu thì chúc sớm có người yêu đi dạ, ôm cái tóc mà khóc quậy chuyện cái tóc này sao mà ôm tóc miết nè đúng rồi ôm cái tóc khóc quậy chuyện cái tóc đúng không nên đi trên đồ cú cho cái đầu như vậy lúc xíu Đạt thành, S nó bị gì vậy? Mặt cười chảy nước. súng gì đừng có giận quá kim rượu Rampage. Ranh là chim bốn á. Có anh em trai. Trời ơi. ngon nha về thuốc ngủ ngon là có phải không xem livestream à không thế thôi chút nữa tóc hơi dài giờ tóc dài rồi không mấy không mấy không mấy qua nhà em cắt tóc dài được trên màn hình bao nhiêu trên màn hình bao nhiêu nha 2k 2k 4k đéo biết luôn á không nhớ luôn hai mươi phút rồi nè cái này em mày sớm còn ba cái trụ tóc đéo bê được mẹ ơi nó tóc Epic Lucy kiểu SK farm đến nay à, đi với Nami hôm vâng. nay đừng. Chắc không ai thấy đâu. Dự. Không biết. Không biết vậy. Đợi xíu nha, đổi gạt cái ha. Qua cái livestream này để cho người ta biết là là chúng ta có hai cái này đấy biết biết để có gì người ta cần người ta sẽ ta sẽ nhắm qua người ta nhờ ok chúng ta đổi ạc mỗi ạc chúng ta đánh một một bậc xong chúng ta lại nhảy cái ạc khác đánh một bậc thôi mọi người đánh một bậc là đủ thôi quay lại đánh tiếp lúc mình tối nay chán được của hàng xóm đấy bạn ví dụ như Đã chán thành. được này lại đến mấy giờ thế anh chán được xong lỡ may mà bị mấy mấy anh mấy anh túm cái đầu một cái là không phải tại mình đâu ha à em có vợ rồi chúc em có người yêu người chết thì vợ là vợ mà người yêu là người yêu chứ xem tán gái cũng dẻo biết đéo đâu mà tán gái cũng dẻo à, à, cậu ơn văn cương không Nguyễn Thiên Phú Lộc Chắc không ai đấy đâu Chuỗi 2.000 là tính cả The City lẫn rank nhỏ hả anh? à nó không tính rank tài có thủ đâu cái này là để cho cái chuỗi 2.000 game là để cho lính à để cho để cho ca có thể thấy được cái tỷ lệ thắng của mình ha để cho ca ca ở đây là gì thì anh em cũng biết rồi đó người ta thấy được cái tỷ lệ thắng từ đợt covid suốt ngày ở nhà xem stream anh đợt gần đây bận quá chả được xem mặt thấy dạo này có vẻ phất phết để cho ca thấy được cái tỷ lệ thắng thì có gì người ta đặt nữa anh em đu thì inbox theo view cá nhân hay pet inbox pet đi này like mấy giờ này like tới 3 giờ anh hóa đi sủi thì ai ghê mà mình không so sánh với người này với người khác đấy là một hình thức tôn trọng người, người ta ha Akali đi xa Akali đi để đường đầu game FDU mà lên cả si vong mà bắn đang bé thì tức là nó FDU lên si vong kiểu gì bắn một vài mối đó và vâng cài đặt hình ảnh để xem màn để full HD hay 2K đi hình hình ảnh hình ảnh đó display này hả không rành mấy cái này lắm Thôi dịch mẹ đi Ơ, ờ, màn màn 2K hay là 4K, quan trọng là đánh hay hay không thôi mọi người. Đu được đi lane hay DFB? Đi lên chứ, đi lên chứ. Đi lên mà giờ đánh dốt quá thì phải đi đi ờ, đi ờ, DFB thôi. Đa toàn những hai team luôn anh, nhưng game vẫn thua. Là do gà. <laughs> Là do gà. Kiểu non, non như cái lốp xe. Nhưng mà nhanh đi kèm Mayaha. Màn đầu tiên là ăn màn lên trên đồ Nguyễn Trung Hưng, tổn thương sâu sắc. Trời ơi, mấy hồi mình đánh rank trên kìa, mình thua mấy anh em cứ đổ tán do anh gà, do anh non, do anh non như cái lốp xe. Tụi má đánh dễ tại luôn nhưng vẫn thua game gánh không nổi xong mấy đứa nó cứ mấy đứa mấy đứa nó bình thường là fan ở nhà người ta là người ta sẽ kiểu thôi không sao anh đánh hết bị hết sức là anh tìm gà quá thôi còn còn fan nhà mình là đổ do anh gà do anh non anh nói gì nữa non <laughs> đổ thôi đừng đổ lừa nữa mẹ thì ngồi cay rồi luôn nè có hình máy có hình máy làm gì nè em quả máy quả máy cười cười hai người điên rồi tự nhiên ban chùi đấm mình rồi mẹ bị điên rồi Có bị điên không vậy cái hiệu quả này hơi đẹp năm cái quả như này người ta sẽ gọi là làm motage motage motage tức là những quả đẹp đẹp xíu hơn là được không cần phải kỹ năng rất dễ sơn chơi game trận nào còn hết mình kỹ năng cao tương tác người xem cũng có quan điểm lập trường suy nghĩ trưởng thành không rèm pha đánh giá <laughs> trời ơi anh em nói chưa đúng không mình mình ở ờ, trong trong suy nghĩ một một bạn nữ nó khác hẳn mình trong suy nghĩ một bạn nam và đảm mấy thằng con trai mà con mình là ờ à, đồ má mình ờ, hình ảnh của mình là trong đầu nó là phèn non đũa nhìn cứ bận bận <laughs> nói nhiều vậy luôn <laughs> nhìn trẻ con rồi cứ á mọi người chỉ có con gái mới có thể nhìn được những cái vẽ bên trong thôi để cho mấy miệng luôn con trai ngồi con mình suốt ngày nó cái chia phèn đạt thành. Được gái khen cái tay lại run không chơi được. Mặt à, cười chảy nước. Run say để run run. Yumi làm trước mình nạp tiền của tướng chứ không biết chơi. Chúng không cần biết chơi Yumi đâu. Yumi là sự lựa chọn thứ hai. ở ờ, cái đánh đi đánh đi rồi bài cho đánh. Lưu Huỳnh Hiếu, run quy hụt hết thế nói thế cho nhìn mình hồi xưa mình nhát cái mình không biết thôi ngày hôm nay mình như này chứ hồi xưa hồi xưa hồi ờ, hồi khi mình học cấp 2 á là năm lớp 6 mình năm lớp 6 mình thích một bạn nữ thì thì tất nhiên là hồi xưa mình học giỏi lắm ừ, mình học cấp 2 rất là giỏi bốn năm là học sinh giỏi hết và hầu như là đứng thứ nhất hoặc đứng thứ nhì lớp ha thì hồi đó mình có thích một bạn nữ thì mình nói chung là mình học giỏi hơn bạn nữ đấy mình đứng nhất lớp mà xong cái hắn này bỏ qua câu chuyện học tập thích bạn nữ đấy nhưng mà cũng không có làm một cái gì đó để có thể tiến tới cái mối quan hệ được đúng không ạ tức là nói chung là đơn thuần là thích thì thì cũng người này người kia biết nhưng mà không có cách gì để tiến lại gần được luôn á nhưng mà hồi xưa hồi xưa mình nói nha <laughs> hồi xưa mình nói vậy luôn á Nguyễn Trung Hưng do anh nhặt đó anh không phải cho mình nhạc cho mình nhạc ngày hôm nay mình ngày hôm nay rất dễ ba vào mối quan hồi xưa như thế nhưng mà ngày hôm nay à, ngày hôm nay rất dễ dàng dính vào mối quan hệ kiểu vài ba câu ừ, nói <laughs> vài ba câu là là là lại thiết lập một mối quan hệ nó à. nó rất là nó rất là nó rất không chơi hổ báo mà toàn chửi tim thấy tội cho mấy người chơi cùng cho em hay hơn là biết gì lúc nào mình đứng nhất nhiều lớp thật á mình học giỏi mình đi làm gia sư anh em <laughs> mình học giỏi mình đi làm gia sư luôn á mình dạy từ cấp 2 lên tới cấp 3 vô tới đại học mình vẫn đi dạy á phú lộc tối thượng đi anh mình vẫn đi dạy mà không đua lắm chẳng quá là mình không có không có niềm đam mê cháy mộng với việc học thôi chứ chứ mình học được một trong tình yêu đúng rồi <laughs> không nói chung thì không biết sao từ hồi cấp 3 là bắt đầu biết yêu đương này kiểu thứ à mà xong rồi bước vô bước vô đại học một cái là nói chung sống khá là thoáng và kiểu như rất là dễ để có thể thiết lập một mối quan hệ kiểu hồi xưa rất là khó mà có thể bắt chuyện hay là nói chuyện với người ta nhưng mà ngày hôm nay kiểu vô tình mình chỉ cần bắt được câu chuyện cái là mọi thứ nó sẽ diễn biến theo đúng cái những gì mà mình muốn luôn đại khái là đại khái là như thế đó nhưng mà xong không biết sao hồi xưa ờ, hồi xưa không hồi xưa nhát gái hồi xưa nhát không tính là nhát gái mà không biết có được tính là nhát gái hay không ờ thích một bạn nữ mà xong rồi xong rồi mãi mà không tiến được bước nào thì có thể tính là nhát gái không ta lát các bạn nó hơi đình đình đi cứ hơi lựa chọn cái skin này nè em theo dõi em biết một đợt mà không khói mà xem anh thế là cảm ơn mọi người nhé mọi người có muốn mình làm gì cho mọi người không hay hay là hôm qua có người có một người bảo là pr kenicot thế là bảo là làm custom cho anh em trên kênh stream mình chơi mình chỉ việc like thôi à, và b và mời các bạn ở trong discord đấy mà nhát gái thế nhưng mà mình báo giá chua các bạn đã lặn mất tiêu rồi nếu mà thật ra mình không báo giá chua lắm đâu mình báo có có một củ mình báo có một củ mà bạn đấy bạn mất tích luôn bạn bạn ấy bạn bảo là bạn ấy có đặt ở bên một cái ông nào đấy mà trăm trăm một buổi thôi nhưng mà ông nào đó làm sao mà mà đấy mình mình làm Phương lâu năm á dễ lắm để tán gái chỉ cần hỏi em ăn cơm chưa <laughs> em đánh bạch kim ba em thấy em đánh ao trình bạch kim vừa lời mà mãi nếu lên được anh <laughs> đánh ao trình ranh mà không lên được ranh Exploration runs in my family. It's in my blood ok đó là tập trung vào chuyên môn đi cướp được mình rồi cái tái nữa rồi sao này bị mất rồi tái rồi. Đạt thành, em ăn cơm xong đã rửa bát CS. gái này ăn cơm chưa? Thì chưa, anh qua đưa em đi ăn nhé. Ờ, à, em không bảo biết nhà đâu, nhà đâu rồi, họ nhà em ở đâu là kiếm thứ vào việc. kèo này cho hơn là tính là một sản phẩm kiếm nó ham được có hai con lính này tụng quá cho game gì nãy giờ farm được hai con sao không Trung Hoàng được mấy game rồi Sơn giờ mới vô xem Mày nhảy thêm một cái đừng có nào cá tác Cá tác nhảy nhảy Nhảy chứ phải lắm phải luôn cứ lắm Thôi cái bóp phan đi mà đừng có đánh nhau nữa mà bóp ơi Thằng nhà này nước Bắc farm hòa được mà sao cứ phải đúng nhói đồ Có người gần, có người gần À, sao bắt cái quỳ ngủ rồi cái này đẹp cái này đẹp với mà không tiền không đẹp chứ còn bay đến mà chúng là hốt luôn cho ban rồi đó nữa chúng ta farm hơn nó được ba mươi mấy chỉ số lính à. Xong để có một chút chuột trầm mà phải cơ chỉnh đến tầng 70 Ủa phải cơ chỉnh 70 là mình phải chỉnh 70 hả mọi người Nó nó như kiểu Nó như kiểu Nó như kiểu mình ra mình thấy thằng kia nó mang cái bộ đồ như kia nhìn Là mình cũng phải về mình mang một bộ đồ như kia hết Rồi bác xong là tắm chưa Rồi bác xong là tắm chưa <laughs> <laughs> chưa tắm thì để anh dắt vào chỗ này tắm cùng này ừ. ông mà nói như thế thì sụt cả bảo là rửa bát không là tắm chưa tắm sạch sẽ thơm tho là có muốn đi chơi với anh không tôi đi chơi rồi mấy giờ về thì em thích mấy giờ về chẳng được Nguyễn Trung Hưng, anh Sơn Dăm vậy. chuyện nha ba bốn tám là chơi đó Enemy hung lên nha bạn chiến này tí được không đánh gì mà cứ nhắc cái vậy làm ăn được giới chiến thân lên tí được không biết người ra vét mà đánh kiểu rén rén rén rén như thế là mang được vậy em đéo gì xấu xác rồi nó dần nó tập trung tí rồi luôn nó sáu sát để cho em hơi khó rồi đó nha các bạn nha Vậy thì khả năng cao là do anh đang xích dạy thế này cái phá thọ của mình nhiều lắm một đất với một Nguyễn Phương Trang ơ động đất à mặt cười lộn ruột Mình xem tiktok ít hơn xứ giận vậy đằng nào mà chả mất ăn chết làm đéo gì phạm đức huy quê anh ở mô dứa kiểu thế Nguyên Nguyên Nguyên nổi gốc Huế mình hỏi Quảng Bình ha vòng được Thế ra còn rờ còn cả tóc biến kiệt sức mà rén Ờ, cái Phạm gì Đức còn đáng nói Anh nói giọng chung nhiều hơn đúng không ạ? À? Dạ, cả người miền Trung anh không nói giọng Trung, anh nói giọng gì anh nói giọng Bắc à à không phải đây em nói giọng thái lan Nhiều tại sao giá đánh vua lên đúng không? Còn cả rơ còn cả Nguyễn sức. Phương Trang, giá đánh non như mình vậy. Con rơ, con kỳ sức, còn cả tóc biến. Trong khi Hiên cũng lao máu mà Hiên còn giữ được cái máu mà không dám lên chơi. Vì gì đó mà đáng. Phạm Đức Huy, S dáng Nghĩ gì lao lên xoáy tôi vậy? Gắn vào cái trong trống rồi, xoáy một cái trong trống tán được đâu luôn. Trong trống tre này Nobita Có hai cái kiếm dài rồi lên xoáy mình Dũng Bùi, meta mùa này là Jerry với Silver đúng không anh? vơi trong meta thật ra riêng trong cũng cả nói chung người meta hiện tại AD cũng nhiều con mình đánh trên gặp đủ cái loại Vayna cũng có, JV cũng có Jerry cũng có Nhi cũng có, con mẹ cũng có Về

Vamos. Hết đào. Hết đào. Đi. Để đi luôn rồi. À. Mấy giờ rồi anh em? 12 rưỡi rồi. 12 rưỡi rồi. má không đấy mình thức khuya biết cái này ta Bá đào quang, một ca tiền vào mồn tóc nó luôn. Dũng Bùi, kênh TikTok chính thức của anh là gì vậy? Kênh Hoàng Sơn Đó hơi cao, đẩy lên cao, hai cánh tạt vô À. Ác vậy. Đánh ác dễ hờ, ác thực sự. Nứng nứng nứng nứng anh em nứng không nứng. Đỉnh đỉnh. nứng <laughs> linh đánh gọi nứng linh. Nguyễn Phương Trang, kiệt sức còn luôn pha đó là mình chết lâu rồi. À cái đầu đúng sợ dối. Mình là ai nãy mình là ai nãy anh em trả lời mình là ai mình là sách mấy cái view hả? <laughs> sợ gì mấy nhóc này. À, thằng này cân hai được. Úi phôi rồi chết biển vào rồi. Úi úi úi hết này. Ừ thanh niên này sẽ mất rồi Tô Đức Hiểu, đôi bạn cùng tiến. <laughs> cao nè đẩy cho tới nhà nó luôn đẩy thế cao thật má chứ lên ranh đại có thủ đi du học Đã xong về vừa gáy xong mặt cười lộn ruột <laughs> đi đi đánh ranh thách đấu xong về xong về đánh lại cái ranh ranh bạch kim thấy mấy bạch kim nhìn nó kiểu nhìn nó như kiểu không biết chơi điện tử mọi người à, nhìn mấy thằng ranh bạch kim như kiểu không biết chơi luôn á Thanh Hậu, Úp Sọt Cào quá, đánh cào, gọi là đánh cào quá Cao nhất của mình là đánh gì? Em thách đúng như là gì? Phạm à, không phải là thách đúng. Thấy lên búa dìu tí lên vô danh có thêm tốc đánh tí cũng ngon. đại thách đúng.

gì đó buông bóc mẹ vậy Rồi, ờ, cái bóc đánh như thế này, cái bóc mình không lên được Mình như tiền má ông muốn hỏi nếu mà ông thực sự muốn hỏi thì thì thì để tôi trả lời cho ông biết là là cơm mẹ tôi nấu hai chục năm <laughs> phần phần mềm phần mềm bằng với số tiền mẹ tôi nấu cơm tôi ăn hai mươi hai năm nếu mà làm biết sách nick mà giá mà sao lại bảo là phần mềm gì vậy đó mà không biết hết sách nick là thánh gì không Mai Nam Hải, Easy Bao lên tam hợp thế anh. Thích là mình lên tam hợp, thích là mình lên cái gì? Đó mà, mà cân nhắc cái gì mà chơi game lão lão lão lão là tiếng mọi mình mới 22 tuổi thôi chuẩn bị hết sinh nhật qua sinh nhật là mình 23 tuổi đó. Nguyễn Phương Trang, em còn nhớ một game đợt đánh cùng Yumi xong đang bị đuổi đi kiểu gì mà rớt con mèo. Đau. mình mà đau dễ thở nha. Nhà mình lấy gì? Nhà mình lấy gì cho mình cứng cứng cứng tí chơi cho vui nha rồi cái mẹ đã rớt ơi chết chết chết cưng cưng nằm xoáy cho một cái xoáy xoáy cho một cái ui ở đây em đang bạc đến một trận hành, thua lên giáp vai đi anh thế là bị lật kèo nặng lắm rồi đi mèo ơi mèo mèo mèo mèo nấp vô, nấp Đã rồng u dục quá Rồng thì không đánh, đứng nhà chờ tiền của đồ Đã rồng không? Rồng 12 cái máu lận Hungary, Darius Gabriel khó quy dìa lắm nó Audi là dính cứng ngắt có tăng tốc cũng không thoát ra. Tạ Quốc Huy, mèo việc nhẹ lương cao. hơi bực mình nhớ được đánh cùng đánh cùng Yumi xong đang đuổi kiểu gì mà rớt con Yumi ra Đức Vinh Vâng và anh ấy đã căng ờ, Chơi game tốt hơn hết là đừng nên chọc mình Mình vào vào lên mình giết hết Tăng là gì? Chơi game là team băng Ờ à, cũng lâu rồi mà đánh này chết không còn lên team băng nữa nè Nắm nhớ gì hình tới tìm nó hết đam à rừng nó lên dốc gai rừng nó không có đam đâu ta ta có lẽ có đam sơ sơ mắt đi cái này giờ đánh chạy quanh rồi còn bốn mắt xem xem xem rồi thớm này tí nữa mày, rồi, rồi hơi chịu không con cá tá không nhảy vào được quả đấy là mình không chết con cá tá nhảy vào xoáy cả hai đang chín cho bạn chín cho bạn chín cho bạn chín cho bạn đại cao thủ hôm nay đó không phải là đại cao thủ đâu tạ quốc huy dính cứng ngắt luôn con vàng có con về con con kia nó ôm cứng ngắt không nó ăn nữa rồi nó 25 26 phút rồi đó. Đức Vinh Bực tiếp đi anh dậy mà bực tiếp hơ hơ. Cái này dậy chết kìa ta. À đây bốn đồ rồi nha. Đứng trong người, đứng trong người, đứng trong người Cắn vào mắt lại sau lưng này để hộ rồi mình nó có đang nhiều quá rồi rồi luôn đếm một lần đấy Nguyễn Trung Hưng Caric luôn Ai cực rồi à. tám sáng này, có đam không? cách làm hết ba này luôn thấy nó giả Thế thì sẽ bấm này Đạt thành, bổ củi đánh thì mình sẽ mất làm thấy đánh này là thấy nghi nghi nghi nghi rồi ẩu nó ta mà nội bảo cứ ẩu đi việc mà tôi lo được à, được ủa tại sao các hạt này lô 13 điểm game lại à này 13 điểm đúng rồi vừa mình đánh ở cái ranh vàng một vàng hai còn được có 13 14 lên mình kiếm 4 tiếp tục cộng 13 điểm game không AD nào mà không biết chơi nữa không AD thì mình không biết chơi đâu nè cắn này đẹp qua biển trời còn ba game nữa được nghỉ ngày đánh đâu cái đầu ba game nữa được nghỉ thôi mình lại nhớ đi cái thằng này nhắn phết à đau đầu quá ngày mai anh em có đi làm không chắc là có nhỉ à vừa là si chami <laughs> tôi thấy ông đó từ từ hồi ông Văn Tùng làm làm BR ông đấy cái bên Việt Nam mình biết về ông đấy quá trời luôn từ hồi uh, Việt Nam mình anh Văn Tùng anh Văn Tùng làm video về ông lấy cái Nó bình thường. À, trên. Mấy giờ rồi anh em? cũng là đẹp một quả double đẹp năm cái giá luôn tuyệt vời Once a vandal gunner, always a vandal gunner. Đã biết sách nít mà giá. Đó. Em còn nhớ một tám chín mười Trần Hoàng Tấn Hello anh Cái tán không đẹp Được phá nó hơi đẹp xíu Còn này hết rồi tiền nhiều biết bao nhiêu lần là đừng có like quy rồi nhưng lá cái giờ đi mà đủ quá ba che quỷ hơn em trước là em điều ngoài nhà hàng đúng không Ê, giá đi biết à Ê, đi biết đúng không? Kiểu gì có một thằng xạ tộc đi biết di hiên đi Mít thì phải hình như là di hiên đi Mít. thế là hoàng tấn Ồ, oh, AZ đi mic yeah. Sao Elo tứ tụ á? vàng bạch kim đuôi chung với nhau mà lại gặp đánh bạc vàng bạch kim đuôi chung với nhau gặp đánh bạc đấy Mạnh sẹo. Dánh flex hả anh? đơn nhá, còn lẽ gì? ghé lên bạc cầm thanh tẩy mình ghê luôn đâu phải tóc yến nha Double kill. Từ từ rồi nhảy ha. À nhưng mà đứng cái góc này không nhảy, mà để lôi lại không chạy lên đây nhảy qua đây là ép được thêm cái tóc biến. Nhảy hơi vội mà tóc hành chạy nhanh quá. nó xin còn sóc điện vãi luôn biết dựng lính luôn à ghê đã chuyên nghiệp à nhìn chuyên nghiệp à em các bạn ơi biết đánh không nhìn các bạn tự tin nữa nè nhìn không có rờ rờ nhìn nói chung là nhìn còn tự tin nữa. đạt thành vừa xem like xong vô thực hành luôn được thêm cái này là rồi đi rồi này con nó nên nhớ lại như chủ lắm phút rồi đó nữa còng kềm nữa không đéo gì còn kềm vậy đâu để đánh để băng vô tới trụ này đánh chết vậy hell of it. trừ khi có đồng hồ thôi mình những lần trước đó điên không Lý sinh cảm sốc đủ quá AZ ở nhảy qua nó đi đâu chết yeah. Dạ. Có nhiều khi mình nghĩ đụng bắn mình ra một cái giáo án AZ biết xong người ta cứ bắt trước người ta biết chết biết gì Diễn, diễn ngắn nát vậy luôn <laughs> Diễn nát vậy cứ Trung Hưng, dạy hư ranh Việt đó anh. Thanh Hậu, 207 rồi còn không nát. cái nước đen là mặt lái vậy em bắn là do cái cam láng như nói và do cái mặt mình láng rồi em <laughs> trời ơi do cái hai phần lớn là do cái cam chứ còn muốn mà da mà láng thì phải skin ke biết cái skin ke, nếu mà da không đẹp sẵn thì phải phải skin skin ke, nãy giờ chưa biết được cái chủ giết cả boss này nó xin cái khen chạy chạy lên nó cho xin cái khen đấy bút bút bút đấy là mất thành cái tóc biến nữa không sao mày đến Đài Bắc thấy cái mà bị mạnh được mấy ở Đài Bắc hên vãi bắn nó chí mạng Đài Bắc đâu có đam bằng vụ đó mọi người Đài Bắc chỉ có được cái khả năng bắn bắn xa kìa giúp cho chúng ta bắn an toàn hơn chứ cái Đài Bắc đâu có cái ma vụ là cái thiên đam còn cái Đài Bắc là cái thiên thiên thiên hướng đánh kỹ ma Marvel đam con mà đam con rõ ràng chiều đánh chiếc cana này xuống này tặc đánh chiếc cana này xuống này tặc nên đồ kiểu đánh nhai nhai nhai tí thu ngược chết mạng cái cung kết hợp lao lên là sao ừ, thì cái cung kết hợp lao lên nhưng mà sao này khả năng cao là con con con top mình cũng sơ mất rồi bắn rồi mất quá ha biết cho lắm xạ thủ là nếu bị đủ quá một con xạ thủ đi biết một con xạ thủ đi fp xong rồi nhìn khác mẹ bắn rẹp ra đây nhìn con ác với con ai giấy nhìn khác gì con grab đâu nhìn đéo khác gì con grab ấy trời mình ghét cái ranh trên đánh có kỹ năng biết gì được mà đánh dưới biết tướng cái gì đưa ác với fp senna fp cái này mới là game 4 nếu mà nốt game này còn hai game nữa mà lâu tí nó bị sớm rồi đánh 17 phút à, đánh game này 24 phút Đây tôi đúng rồi. Chắc rồi. cũng còn cái hồi máu nữa rồi nếu gì vậy đấy ôi đéo mày đánh như thế đâu Nguyễn Trung Hưng, đủ like app. không lắp được cái rửa này tụi <laughs> máy tóc bí vô đúng cái rồi Thành Long, lát nó bảo anh Tun, Bây giờ nó stream á. Mấy giờ Nguyễn Đăng Quyền. Giờ. Ủa sao có 9 điểm hồi chiêu thế anh? Hai rưỡi. Cái này. À, hai điểm hồi chiêu đó đấy nhỉ. Tụi mẹ đâu đây vậy? Double kill. À, à. Ủa giảm thời gian hơi chiêu đó ra giải tác Sao lại có có có chiến điểm vào thời gian hơi chiêu vậy? À, nhưng là cái bạn không? Có đéo không? Thanh hậu, rồng gió à? À đấy, con rồng, con rồng công nghệ, đúng mắt khổ quá 9 điểm á Blue 10 điểm với con rồng 9 điểm nữa là thành 19 điểm ừ. Bạch kim, bạch kim này nó là bạch kim ngay luôn phụ Kim elo thấp quá Nhưng là đánh 24 phút mà ráng thì 3 phút Đánh ranh dưới là phải đánh 24 phút Đánh ranh dưới không có được đánh nhanh quá Giờ đánh gì để cho chúng nó phản tí thì chúng nó lại được đấy ai giết được hai đùa này gần được ba đùa này đây là gì đó đó vì nếu vì đứng lại đứng lại mà quẹt hai cái rồi mới chạy viên chứ Begins respawning soon. À. Nguyễn Trung Hưng, lướt CPL lên bắn lính tha con xuyên nhìn ngầu liền. <laughs> ngầu đẹp. qua cái live stream vào nha mọi người để cho người ta biết là mình có mình có cái này và cái này á ta biết thì người ta sẽ nhắn và người ta nhờ game còn hai game miễn được nghỉ cả. Tôi tính là tối nay đánh nhanh đó mọi người cái khoảng độ gần 20 phút là chúng nó FF gần 20 phút là chúng nó FF chúng nó không đánh lâu thế được đỡ tốn thời gian anh còn nghĩ hơi nay hơi trễ rồi Không, người pha này chúng ta có thể làm tốt hơn pha này được Thực ra nhảy như này là đúng rồi gì chịu à cái này hết né được thì bọn chả làm gì được. Đào Vũ, anh không để tóc bạch kim nữa Ateren à, top top em vẫn thấy. Có đó có để đó đấy. Chơi mà cứ nguyên 10. Của gặp anh tranh bạc cộng điểm, cộng thêm hai kìa. Hay suối cơ chế cộng điểm, hay suối. kiên kém mình đại bác bắn sao đủ rồi nổ thêm như con duyên còn 6 máu rồi nữa năm máu nữa. phép cũng còn cái hồi máu rồi nếu như vậy ghét cạn lên bắn cái quy hụt Quest accepted. Wait, where are we going? <laughs> quá là tội nghiệp ez à. anh dưới là nguyễn trung hưng gặp đi ra đi ra lại đều khó đạt thành easy run tay quả tên làm thèm sôi bên đường hồ vương thế nhỉ à? mình không ăn xôi chiên nên mình chưa ăn xôi chiên vấn đề phải không? mất văn con cốc văn mò, mò văn cốc không biết mà không biết các bạn gặp bóng các bạn ra ra nặng mấy nay mưa lạnh nếu thôi mình ngồi trong phòng mình bật điều hòa mình làm đây nè to Summoner's Rift. All systems operational. Ooh, scouting reticle upgrade. Nice. Wow, giờ này bị mấy khi về hết Thế là như phi Nó lồng quyển cứ bu bu với cân chân cắn khó chịu vậy luôn Đạt thành Khuy nốt cúc trên nhìn cho bảnh tí anh cái thì trúng mẹ ảo vậy luôn thiệt collect moments. adventure is a perk. They made the choice. Không biết kìa, đủ quá con nó quay được kìa quá đáng ở nhà đời thì cũng phải đẹp quay xấu thằng này sẽ mất rồi ở dưới đáy bắn rồi đéo chúng dính e dính r là cút đó cái này hôm vừa đánh ở trên tranh lại có một bị nát một lần dính e dính r là bằng chuẩn đấm chết một chạy solo kill mình cũng không đi không hung với nó được đánh không lại không Nguyễn Trung Hưng, còn ai ơ này em a chắc. À, biết chơi, biết chơi, biết chơi. hơn xíu lính nhưng mà thua lại mà như nhau cái này chắc búa rìu tìm nó như thế chắc cáo búa rìu tìm mình bỏng quá không change it. Thanh hậu, pha này ai ơ hơi nát. Bị đánh chết thôi, cái gì thôi mà nát nữa. Nó thấy mình đứng cao thì lao lên chơi mình là đúng rồi, tại biến mạnh đứng mình mà. Có hết hết tốc biến rồi chắc chắn là đừng ra ganh thì ba đó chết nhưng chạy đâu được. Không chạy đâu được pha đấy. Nó là Irena. À đây mấy giờ đây? từ trước mùa đỏ nó là đi rồi băng mẹ rồi đứng đứng xa đứng xa đứng xa cái rồi chết mẹ chết rồi chứ chết luôn luôn luôn tiêu 800 gì có đủ quá Mình liếu Cắm mắt ngoài bụi rồi Vượng sẽ chết anh em Nguyễn Trung Hưng, quay đi quay lại với con mất nửa già cây máu là sao? Con gì mà vẫn nóng lên trên uh, youtube có gõ uh, cách đánh morgana hiệu quả hay là mấy cái video vô xem morgana người ta đánh học tập thế đánh vẫn lên tay chứ cứ đánh như này không lên tay được đâu hả mình đánh 5 game mà mới 2 tiếng 23 phút anh em <laughs> kỷ lục luôn <laughs> nãy giờ đánh mỗi game có có mười mấy hai phút một game mười mấy hai phút một game đánh nhanh vậy rồi đánh được 5 game rồi 2 tiếng 25 phút mà đánh được 5 game rồi ta riết nghiện luôn thôi xem người ta đánh học vừa vừa phải phải thôi đừng có học mấy cái trò mấy cái trò đa trụ rồi người ta kỹ năng cao người ta đánh nhiều đấy mình kỹ năng thấp mẹ vào đai trình nó to hơn bóp cho phát chết hai mạng mất đóng lính rồi cút luôn cái game luôn bỏ mấy cái trò đa trụ đi ha accepted! Wait, where are we going? Đạt thành, mai mấy giờ like vậy anh? Khả năng là mai làm sớm hơn một xíu, chắc khoảng 12 giờ. Ví dụ như khoảng tối ngày này cho khoảng 3 giờ kém mình nghỉ đi. 3 giờ kém mình nghỉ là chín rưỡi chín rưỡi dậy 11 giờ lái chắc là Mình 11 hiểu. giờ lái pyjama anh ơi kèo vô nè 11 giờ like à, xong rồi buổi chiều like ngày mai chiều mai chắc đi chắc có bữa giờ 75 phút đúng không? mười một giờ mười rưỡi trong mười một rưỡi thả tối mai là tối mai là tối mai là 7 rưỡi like ha Duy Lê, cái ơ cao để lâu rồi không chơi giờ rank đồng cộng 28 điểm là nhiều hay ít vậy? họ như thế là ý là đang muốn khoe khoang vậy Minh Hiếu, tí thằng Vi nó ganh đấm sấp mặt luôn Sơn, mặt cười chảy nước. Ừ. rồi cài ranh giờ tiền trước hay là cài trước đoán xem đoán xem bro Except during Ezreal time. Gotta have my Ezreal time. Nguyễn Ngọc Đạt, đoán được thì cần gì comment hỏi. Ở thời đại này làm gì có cái gì tiền sâu đâu không? Có cái gì qua mạng mà tiền sâu không? có gì qua mạng mà tiền sâu hết á. Không có một cái gì gọi là mối liên kết giữa hai bên luôn tiền sâu tiền sâu để bị lừa đảo không? Đúng không? Giống như lên mạng ông bảo là người ta vẽ trong bức ảnh rồi ông gửi tiền sâu á. Mà nếu thì có tiền sâu. <laughs> lấy bức ảnh xong nó cút con mẹ luôn thì ai biết ai hay biết đi đâu mà tìm thời đại nào không có gì xấu ấy thế xin giá cây si 4 lên ct gửi tin nhắn đi không ừ. đạt thành tiền trao cháo mốc cái đéo nghìn tám điểm nhờ rồi luôn hết nào cho game luôn Dương Quốc Toàn, tiền sao nó chỉ áp dụng với gái đó là tôi nhé anh em. Để nó kể trước. Nguyễn Ngọc Đạt, vậy ông mới giã đông xong à quả tóc HKT hơi bị ố rồi đấy. At least the first star didn't put me in one of those sailor getups. Dương Quốc Toàn, tôi từng cầy cho gái lên cao thủ và nó block tôi. they talked me into this. Shut down. Nguyễn Ngọc Đạt, bà Google đọc uy tín thế, mặt cười lộn ruột. nhiều lính quá trời quá anh hết nào cho game đêm hết nè nào Nguyễn Ngọc Đạt, Lô Lô books about the world. I go out there and see it for myself. Nguyễn Ngọc Đạt, nói chuyện đê bạn ơi lai like mà Imri buồn ngủ quá. An enemy has been slain. You just says you're ugly.

Nguyễn Ngọc Đạt, đang xem để học hỏi. Nguyễn Ngọc Đạt, tôi tưởng cây câu tình y năm 17 tuổi đừng hy vọng chọn đời chỉ có trên mạng ai. True Star Guardians never burn out. Không làm như kiểu ban đêm bằng bị ngứa mồm á. Nói hơi nhiều tí. entire universe lời thi thầm của đá Nguyễn Ngọc Đạt, Văn Hào tôi tác động vật lý lên cơ thể lại khóc. Cái đây là chiếu mình lúc nào luôn rồi đó. Văn Hào, anh Sơn may cắt tóc nhuộm bạch kim đê. cái góc đấy chết ghê nó biến rồi vẫn dính trói cặt là chết không đạt thành có bốn đứa thôi không nhiều Shut down. Your turret has been destroyed. Triple kill. Triple kill. I'm always open to new ideas. An ally has been slain. Big Your team has destroyed the turret. hơi mệt à. hơi mệt đánh hơi đuối Unstoppable. True Shut down. Follow the compass in their heart. An enemy has been slain. Enemy double kill. way to predict the twists and turns ahead. That's why I wing it. <laughs> ra mít câu vừa thằng ADS kìa cái chạy đâu vậy AD thì đánh mà vẫn cứ farm farm farm farm à, chạy đi vòng vòng đúng rồi mình bỏ cái lối lên đồ đồng hồ cát trước đây ơi bướng dễ rồi đánh cái nhát gì ráng ráng ráng lúc rồi sau lưng vẫn lên đồng hồ cát trước làm gì <laughs> nói lên đồng hồ cát trước là cứ đưa cái đầu lên trước cho đánh rồi bấm đồng hồ đừng có đáng ở sau no such thing as a lucky shot. best when the world's on the brink of annihilation. Marvel at that! Chết nữa bây giờ, đủ quá, dám sao dám đại đó hay vậy. artifacts for sale. No way to predict the are sort of my specialty. Dạo hơi máu đi, ờ, dạo hơi máu đi. Ờ. không run gì ghê piece of advice. If no one tells you something's impossible, then it's still possible. So power for a Tetsuya. Dây SM Hùng, ơ cao bạn mấy trăm điểm rồi. sẽ mất không này bốn cái thiên đen còn AD á chạy ở sau bốn cái thiên đen của nó cho nó bắn đứng ở sau lưng nữa thôi thằng nào vào r cover nên bốn rồi rưỡi rồi Nãy giờ gì? 2015 ta được làm việc, mình thấy mệt. Cái này quyết rồi. Ta còn phải nghỉ thôi. Coi. sáu game thắng là sáu đạt thành bài anh mai 11 giờ gặp. Qua cái livestream thôi để cho người ta biết là mình có hai cái này anh em. Người ta biết thì người ta sẽ tìm đến người ta nhờ kìa. Cảm ơn mọi người rất nhiều ủng hộ livestream mình nha Chúc uh, mọi người uh, ngủ ngon. Cảm ơn em rất là nhiều. Và anh em uh, chúc anh em ngủ ngon ha. Bye mọi người. Nguyễn ngủ ngon nha anh em ơi. bài anh nhìn mệt lắm.